ngay tại nhà bằng sữa tươi không đường. Trong những năm trở lại đây, nhiều chị em thường có xu hướng đua nhau đi tắm trắng tại spa hoặc sử dụng các loại kem trộn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thế nhưng, mọi người không hay biết rằng chỉ bằng sữa tươi kết hợp với nguyên liệu quen thuộc có sẵn trong nhà bếp cũng có thể loại bỏ làn da khô ráp, ngăm đen trở nên mịn màng, căng sáng. Bạn hãy tham khảo video dưới đây để có công thức tắm trắng hiệu quả cho chính mình ngay tại nhà. Công thức 1. Làm trắng da bằng sữa tươi và bia. Với thành phần được lên men tự nhiên, bia chứa nhiều enzyme không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có công dụng dưỡng trắng da, làm đẹp tuyệt vời. Kết hợp bia với sữa tươi, chị em chẳng những cải thiện được sắc tố da, còn có thể làm mềm da, giúp da mướt mịn hơn hẳn đi spa, mà chẳng lo bị bắt nắng hay đen sạm trở lại. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị cho cách này bao gồm Thứ nhất là 3 bịch sữa tươi không đường tương đương khoảng 1 lít Sữa tươi không đường thì các bạn chọn loại nào cũng được Riêng bản thân mình thì mình hay dùng sữa tươi không đường của Vinamilk Thứ hai là hai lon bia Thứ ba là một ít muối tinh đây là ba nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị cho cách làm trắng da này. Cách để các bạn thực hiện thì như sau. Với sữa tươi thì các bạn đổ sữa ra một chiếc bát to. Mình thấy sữa tươi có công dụng làm trắng da vô cùng hiệu quả. Ngoài việc dùng sữa tươi để tắm trắng thì các bạn cũng có thể dùng sữa tươi để rửa mặt hàng ngày. Bạn sẽ thấy da mặt trắng sáng hơn rất nhiều đấy. theo thì các bạn bật lần lượt hai lon bia và đổ từ từ vào bát đựng sữa tươi. Bạn lưu ý là trước khi bật bia thì các bạn không nên lắc để tránh tạo thêm nhiều bọt và ga. Nếu bia có nhiều bọt và ga thì các bạn nên bật nắp và đợi một lúc cho hết bọt và ga thì bạn đổ từ từ bia vào bát sữa tươi. Bạn vừa rót bia và vừa dùng thìa khuấy nhẹ để bia và sữa tan dần, hòa quyện được hỗn hợp đồng nhất. Tiếp theo thì các bạn cho chỗ muối đã chuẩn bị lúc đầu vào bát hỗn hợp, khuấy đến khi muối tan gần hết vào hỗn hợp, đợi khoảng 5 phút thì đem đi sử dụng. Cách sử dụng hỗn hợp này thì như sau. Bước 1. Bạn làm ẩm da toàn thân với nước ấm, rồi lấy hỗn hợp vừa tạo xoa đều lên da. Nếu nhà có bồn tắm, bạn tăng lượng nguyên liệu lên gấp đôi rồi đổ vào bồn để ngâm mình sẽ giúp dưỡng chất thẩm thấu đều hơn. Bước 2. Bạn massage nhẹ nhàng toàn thân, đặc biệt là các vùng da sạm màu, bị dạn, mụn như lưng, bụng hay là bắp đùi, cùi chỏ, vân vân. Xong thì bạn thư giãn thêm 15 đến 20 phút. Cuối cùng, bạn xả sạch lại người với nước ấm và tắm với nước như bình thường. Tiếp theo, bạn thấm nhẹ người bằng khăn mềm là được. Nếu thuộc da khô, thì hãy thoa thêm một lớp kem dưỡng ẩm mỏng để thúc đẩy quá trình dưỡng trắng. Mỗi tuần, bạn tắm theo cách này 2 đến 3 lần, áp dụng cách ngày. Ngay sau lần đầu tiên, da sẽ mịn màng và sáng màu hơn rõ rệt. Chỉ sau 1 đến 2 tuần tắm với bia và sữa, bạn sẽ thấy thay đổi hoàn toàn trên da, da không chỉ trắng mà còn căng mướt, láng mịn như da em bé. Cách 2. Cách tắm trắng bằng sữa tươi và dầu dừa. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị cho cách này thì bao gồm Thứ nhất là một gói sữa tươi không đường Thứ hai là một ít muối tinh Thứ ba là 3 thìa dầu dừa Đây là ba nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị cho cách làm trắng da này Cách để các bạn thực hiện cũng vô cùng đơn giản Đầu tiên, bạn cũng đổ sữa tươi ra chiếc bát sạch khi đổ thì các bạn nên đổ từ từ để tránh sữa tươi bị ọc ra ngoài. Tiếp theo, bạn cho thêm một thìa muối tinh và hai thìa dầu dừa vào bát đựng hỗn hợp. Bây giờ thì các bạn chỉ việc dùng thìa trộn đều đến khi được hỗn hợp sền sệt là có thể dùng ngay. Sữa tươi với thành phần chứa hàm lượng axit lactic dồi dào cộng với dưỡng chất trong dầu dừa sẽ giúp nuôi dưỡng da mềm mịn, sáng màu từ sâu tận bên trong. Bên cạnh đó, dầu dừa còn có khả năng chống oxy hóa cao, làm chậm quá trình lão hóa da, giúp duy trì độ săn chắc, đàn hồi. Cách sử dụng hỗn hợp này thì như sau. Đầu tiên, bạn nên tắm qua với nước sạch trong lúc tắm thì các bạn nên dùng bông tắm trà nhẹ người với nước ấm để tẩy tế bào chết. Sau đó bạn thoa đều hỗn hợp lên khắp cơ thể. Bạn dùng các đầu ngón tay massage từ 3 đến 5 phút cho các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào bên trong da và bạn lưu lại hỗn hợp trên da thêm 15 đến 20 phút nữa. Sau khi thư giãn thì bạn dùng nước ấm tắm lại một lượt để làm da sạch. Có thể dùng sữa tắm để làm sạch nhờn do dầu dừa bám trên da. Tuy nhiên thì không nên trà kỹ vì lớp dầu dừa này sẽ bổ sung dưỡng chất đáng kể. Cuối cùng thì các bạn thấm khô với khăn mềm và thoa thêm kem dưỡng ẩm nếu bạn thuộc da khô. Nếu da hỗn hợp hoặc da thường thì không cần kem dưỡng vì trong dầu dừa đã rất giàu vitamin E có tác dụng bổ sung độ ẩm. Vậy với hai cách làm trắng da ở trên thì bạn hãy chọn cho mình một cách tắm trắng phù hợp để có thể sở hữu làn da trắng mịn như em bé nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn luôn xinh đẹp. Nếu thấy video của mình hữu ích, hãy like và chia sẻ đến bạn bè cùng xem. Và các bạn muốn mình chia sẻ thêm phương pháp làm đẹp nào khác thì hãy comment ở phía dưới phần bình luận nha.